Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với điểm máy Cường Linh cũng như điểm máy Thịnh Thành Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm là máy tách hạt ngô Đấy, máy tách, hạt ngô Đấy thì như bà trong đang đến mùa vụ thu hoạch ngô Thì bà con đang cần nhu cầu thì chúng tôi đưa video lên để những bà con nào đã biết qua sản phẩm Thì ờ, cũng như là những bà con đang tìm hiểu cũng như đang cần mua Thì ờ, tôi sẽ giới thiệu qua các bạn đây là máy tách hạt ngô này Hàng lô mới về Đấy, lô mới nhất màu có màu xanh à, xanh lá xanh nhạt này đấy là mắt mắt luôn đấy thì đây tôi sẽ quay à, chi tiết sản phẩm cho các bạn xem đấy. máy thì nó chạy motor à, đây đây là phần motor của nó được bắt ở ngay thì dưới ngay cái phần khung máy luôn đấy gọn ở trong máy rất là gọn để chúng ta dễ dàng sử dụng cũng như là sẽ cất đặt đấy máy chỉ sử dụng điện 220V Đấy, điện thắp sáng gia đình bình thường thôi nó chuyển động bằng dây gura buli Đấy, buli đơn nó chạy bản A Đấy, để cho máy nó êm hơn một chút Đấy, A650 Đấy. Đây thì là trên này sẽ có phần máng của nó này đây là máng máy này thì ờ, nó được làm ờ, rộng ra như này thì chúng ta sẽ tiện lợi hơn trong cái vấn đề là chúng ta đổ một lần nhiều bông vào đấy như trường hợp những bà con mà đã thu hoạch ngô bỏ sẵn trong bì bao chúng ta chỉ nhấc bì lên và đổ trực tiếp vào còn nếu trường hợp chúng ta phơi quan nắng để ngoài sân thì lấy sẻng hay là gì chúng ta hốt vào đấy rất là nhanh chúng ta sẽ được ờ, hạn tiết kiệm cái thời gian sử dụng cũng như là thời gian tách ngô đây thì còn khung máy sẽ được dập ờ, vân ờ, viền này tạo độ chắc chắn của máy này Đấy. sau có cần số thì chúng ta điều chỉnh được cái độ ờ, to nhỏ của bông ngô Đấy. Đấy. càng về sau thì là bông ngô càng bé Đấy. còn ở trước này thì là bông ngô lớn Đấy. chúng ta sẽ điều chỉnh thường mà ngô chúng ta nó bông nó hơi bé thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh mức trung bình này là cảm giác khi à, ngô chúng ta ra sạch củ nó ra sạch rồi thì chúng ta điểm nguyên và dùng còn nếu trường hợp là bông to chúng ta cứ nâng nâng lên dàn thôi đấy nguyên lý rộng rất là đơn giản cái trên này có mũi tên là chỉ hướng quay của cái quả lô bên trong này Đấy, còn đây là quả lô của máy cái quả lô của máy thì à, nó là một trục thép dài từ miệng đến cuối cuối thân máy luôn Đấy, và có một thanh thép cái hạt xoắn ở xung quanh thành này đấy nó có nó chức năng đó là cuốn bông ngô chúng ta vào đấy và khi ở một bên hông này các bạn để có một à, thanh thép tôi à, hàn dọc theo thân máy đây đấy để nguyên lý hoạt động nó là khi có bông ngô cuốn vào thì hai thanh thép này nó sát vào nhau đấy nó sẽ quay và sát vào nhau thì nó sẽ tách hạt ngô cho chúng ta đấy còn cái cùi nó sẽ được cuốn ra sau và nó chạy ra sau máy đấy máy thì ờ, máng này chúng ta có thể tháo rời nhá đây nhưng tôi ờ, đây là chưa lắp máng này đấy thì nó sẽ gọn như này đấy, máng tháo rời ra đây các bạn có thể nhìn kỹ hơn cái ờ, quả lô bên trong đấy. đấy, nó sẽ trong trong quá trình quay thì hai cái thanh thép này nó sát vào nhau này đấy, và nó sẽ tách hạt ngôi chúng ta đấy, cái bồn bên trong của nó đây bully của trục này phần motor sẽ được bắt ở ngay trên trên đế này Đấy, khi chúng ta một là khi chúng ta ví dụ như chúng ta có motor sẵn ở nhà chúng ta chỉ mua khung thì vậy chúng ta lắp đặt cũng rất là đơn giản thì trước tiên là sẽ bắt con ốc vào chân đế này rồi chúng ta điều chỉnh con ốc này lên xuống để cho nó thẳng lên Jakura đấy nó thẳng Jakura để đảm bảo là máy sử dụng nó không bị rung đấy phần chân đế bắt được bốn con ốc như này rất là chắc chắn như này motor do dây đỏ như mình 12 tháng đấy thì điều kiện 220V còn đây là đầu ra của nó thì uh, ngay uh, ờ, ra này chúng tôi đã thiết kế dạng bằng lưới đấy để đi uh, ờ, hạt ngô rơi xuống thì uh, hạt phần ngô rơi xuống thì những cái bụi bẩn bám theo ngô sẽ được rớt qua lỗ này Đấy, để đảm bảo chúng ta khi à, nhận sản phẩm sẽ là ngô sạch sẽ hơn Đấy, để đảm bảo cái hiệu quả nó cao hơn còn sau này đầu ra của nó đây là cùi của ngô sẽ ra ở đây chúng này Đấy. sau khi à, nó chạy hết thân máy tách hết hạt thì cùi nó sẽ đùn ra bên này Đấy, ở đây là sẽ có một vòng bi để cố định ý trục như là để máy nó chạy êm hơn đấy máng ra đấy tất cả các máng thì chúng tôi có kèm theo những con ốc để bắt các thứ đầy đủ cho chúng ta đây đấy, ốc lồng đèn đấy, thì là máy hoàn chỉnh như thế này còn nếu trường hợp bà con có motor sẵn ở nhà thì chúng ta cần mua cái khung máy thôi đấy, khung máy thì chúng tôi cũng vẫn sẽ kèm đầy đủ ốc buli secura để chúng ta về lắp đặt ở nhà nó dễ dàng hơn đấy thì uh, bà con có nhu cầu mua máy tách hạt ngô tẻ hạt ngô mini thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ đến a xóm bạn xã tây Thanh hà nội hoặc qua số điện thoại góc trái màn hình để biết tiếp chi tiết sản phẩm đấy thì uh, đấy. sau đây tôi sẽ cắm thử máy các bạn xem để trong uh, cái uh, nguyên lý hoạt động cũng như là cái quá trình máy hoạt động như thế nào đây tôi sẽ cắm điện nói chưa đụng điện 220V cảm ơn các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo để à, biết thêm những sản phẩm mới nhất bên chúng tôi sản xuất cũng như là phân phối cảm ơn các bạn rất nhiều